Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Năm 2021 có thể nói là một năm không mấy suôn sẻ đối với hầu hết các lĩnh vực bởi sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Mặc dù vậy, những công trình đang xây dựng dở dang vẫn được tiến hành để đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, có dự án Trung tâm Thương mại Lotte Mall Hà Nội, một trong những công trình nằm tại vị trí có thể nói là đất vàng của thủ đô. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại dự án này và cũng có đôi chút ngỡ ngàng về tiến độ của dự án. Vậy hiện tại, tiến độ của dự án đã đến đâu? Mời các bạn đến với video này của Lên Đô Thị để cùng tìm hiểu. Sau gần 5 năm về tay chủ mới, dự án Lotte Mall Hà Nội nằm trên đường Võ Trí Công, Hà Nội, hiện đang được xây dựng với tiến độ vượt bậc so với thời gian dài trước đó. Dự án Lotte Mall Hà Nội từng có tên là Sipucha Hà Nội Mall, do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Thăng Long một liên doanh giữa tập đoàn Siputra của Indonesia và Tổng công ty UDIC của Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích là 7,3 hecta và được xây dựng từ năm 2007. Vào thời điểm đó, chủ đầu tư dự tính chi khoảng 2.000 tỷ đồng để xây dựng trung tâm thương mại với các hạng mục như siêu thị, dạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu spa, phòng tập thể hình, khu vui chơi cho trẻ em, karaoke và ẩm thực. Nhưng vì nhiều lý do, sau khi làm xong phần móng, dự án Sipucha Hà Nội Mò bị đắp chiếu gần chục năm. Đến giữa năm 2017, dự án Sipucha Hà Nội Mò đã được công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Thăng Long bán lại cho tập đoàn Lotte. Với thay đổi này, chủ mới đã đổi tên dự án thành Lotte Mall Hà Nội. Ngoài ra, Vốn đầu tư của dự án cũng được đăng ký lại là 300 triệu đô la Mỹ. Sau đó không lâu, Lotte vẫn tiếp tục nâng vốn đầu tư từ 300 triệu đô la Mỹ lên thành 600 triệu đô la Mỹ. Với sự thay đổi này, dự án sẽ bao gồm các hạng mục như khu trung tâm thương mại, siêu thị, dạp chiếu phim, khách sạn, văn phòng và thủy cung. Về cơ bản, Lotte Mall Hà Nội sẽ là một khu phức hợp chứ không còn là một trung tâm thương mại. do dự án có thay đổi nhiều về thiết kế. Từ cuối năm 2018, chủ đầu tư đã phải phá móng cũ để làm lại móng theo công năng mới. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại dự án Notem Hà Nội, sau gần 4 năm thi công, phần móng cũ đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Hiện nhà thầu đã thi công xong hết lại phần móng. Các công trình đã xây lên đến khoảng tầng 7, tầng 8 và tầng 10. Có thể nói trong năm 2021, dự án được đẩy khá nhanh so với những năm trước đó. Giai đoạn 2017 đến đầu năm 2021, dự án mới đang phá bỏ phần móng để làm lại. Nhưng từ đầu năm 2021 đến nay là đầu năm 2022, dự án đã xây xong phần móng và lại còn lên đến tầng 7, tầng 8, có tòa thậm chí còn lên đến tầng 10. dự án Lotte Mall Tây Hồ nằm tọa lạc trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, tiếp giáp với hai trục đường lớn và siêu đẹp là trục đường Võ Trí Công và trục Lạc Long Quân. Trục đường Võ Trí Công là trục đường cửa ngõ từ cầu Nhật Tân đi vào thủ đô Hà Nội, nên giúp cho kết nối giao thông cực kỳ thuận tiện từ dự án đi vào trong phố. Còn tuyến đường Lạc Long Quân là một trong những tuyến đường đẹp bậc nhất thủ đô Hà Nội, khi nằm ngay ven Hồ Tây giúp kết nối cư dân của Lotte Hà Nội đến Tây Hồ nhanh chóng. Theo đánh giá của các chuyên gia, sau khi hoàn thành Lotte Mall Hà Nội cùng với hàng loạt siêu dự án lớn đang dục dịch triển khai, như siêu đô thị thành phố thông minh của BRG, công viên Kim Quy, Disneyland Hà Nội do Sun Group làm chủ đầu tư, trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia lớn thứ năm thế giới của Vingroup sẽ biến Nhật Tân, Nội Bài trở thành trục phát triển vàng của Hà Nội trong thời gian tới.